Xin chào các bạn Hai ngày qua chúng ta đã biết đến calorie và tầm quan trọng của nước Hôm nay đến với ngày thứ ba là dinh dưỡng tế bào Bạn có biết lợi ích lớn nhất của chương trình này là gì không ạ? À? Đó chính là dinh dưỡng tế bào Cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi hàng ngàn hàng ngàn tỷ tế bào Và khi tế bào khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh Và dinh dưỡng tế bào là dinh dưỡng có lợi cung cấp đầy đủ vi chất dinh dưỡng thiết yếu nuôi tế bào lành mạnh chứ không phải là ăn cho ngon miệng à sau khi thức ăn được nghiền nhỏ 90% ờ, chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non thông qua các sợi nhỏ li ti trong đường ruột chúng được gọi là hệ vi nhung mao và khi vi nhung mao khỏe mạnh thì chúng hấp thu hầu hết các chất dinh dưỡng và khi hệ vi nhung mao bị tổn thương thì chúng hấp thu rất là ít và thậm chí hấp thu những chất có hại cho cơ thể ạ. À. Và đây chính là hình ảnh của à, hệ mao và hệ vi mao khỏe mạnh. Như chúng ta thấy, hệ vi mao khỏe mạnh nó có những cái sợi li ti nhỏ làm cái nhiệm vụ thu hút chất bổ để đi nuôi và khi hệ vi mao bị tổn thương nó hình ảnh nó sơ cứng như thế này đây thì nó không thu hút được chất bổ đi nuôi tế bào và thậm chí là thu hút những cái chất uh, có hại cho cơ thể và những cái yếu tố mà làm cho uh, hệ vi nhung mao chúng ta bị tổn thương thì gồm có những cái yếu tố sau đây thứ nhất là thực phẩm có hại cho sức khỏe chúng ta ăn thừa chất béo và thực sự chất béo thì chúng ta cũng rất cần nhưng mà chúng ta cần chất béo tốt còn lại chất béo xấu thì chúng ta phải tránh qua bài 7 thì các bạn sẽ được tìm hiểu về chất béo tốt và chất béo xấu ạ à. và chúng ta ăn rất là nhiều uh, muối tinh bột chất phụ da um, rồi là chất bảo quản đó thì thói quen của người Việt Nam chúng ta thì ăn rất là mặn và ăn nhiều tinh bột đó thì những cái đó cũng là một ờ, yếu tố để mà à, hình thành lên cho cái hệ vi nhung mau nó bị tổn thương và tiếp theo là sự căng thẳng stress và sự ô nhiễm khí thải độc hại thì bác, các bạn thấy thực tế của Việt Nam mình thì cái vấn đề mà ô nhiễm khí thải là nó quá rõ rồi và khói thuốc thật sự chúng ta không hút thuốc nhưng những người xung quanh chúng ta hút thuốc thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng ạ à. đồ uống có cồn thì đâu đâu khắp Việt Nam chúng ta thì rượu bia là ờ, rất là nhiều và nhất là các anh thì sử dụng ờ, rất là nhiều cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề hệ vi nhân mao này và thuốc chữa bệnh thực sự có những người dùng thuốc lâu ngày lâu tháng thậm chí là lâu năm đó và thuốc trừ sâu chúng ta không uống thuốc trừ sâu nhưng mà thực tế trong thức ăn hàng ngày các cái vật nuôi trồng chúng ta đưa vào cũng ảnh hưởng rất là nhiều đó đó là những cái yếu tố mà gây ra cho cái hệ vi dung nho của chúng ta bị tổn thương đó. thì à, đến với cái à, chương trình này thì à, chúng ta được cung cấp chính xác những cái thứ cơ thể bạn cần đó là dinh dưỡng tế bào dinh dưỡng nuôi dưỡng từng tế bào và chương trình dinh dưỡng tế bào giúp bạn thứ nhất là hỗ trợ làm sạch cơ thể và hồi phục hệ vi nhung mao thứ hai là tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng bảo vệ cơ thể khỏi độc tố và chất gây hại thứ ba là tăng khả năng tái tạo các tế bào khỏe mạnh thì cứ như vậy chúng ta hàng ngày cứ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho phép cơ thể của chúng ta tự cân bằng và tối ưu hóa chức năng tế bào do đó cơ thể chúng ta có thể tự làm lành tự tái tạo những nơi bị tổn thương ạ à thì thật sự như chúng ta thấy à, cũng có những cái người ăn rất là nhiều nhưng mà tại sao nói tôi ăn đủ thứ nhưng mà nó không có tăng cân tôi cứ ốm gầy hoài thực sự những cái người đó là hệ vi nhung mao của ta bị tổn thương rất nặng nề và ở đây đến với giải pháp dinh dưỡng của Herbalife thì à, cái à, có một cái sản phẩm về lô hội được chiết xuất từ tinh chất lô hội và bột uh, ờ, cúc la mã thì với chức năng là làm sạch cái ờ, hệ vi dung mao trong ruột non của chúng ta hàng ngày đó thì hàng ngày chúng ta uống được cái lô hộ này và mỗi buổi sáng trước khi thức dậy bụng đói và kết hợp với trà thảo mộc cô đặc thì uh, chắc chắn rằng cái hệ vi dung mao của chúng ta được luôn làm sạch và khi sức khỏe của hệ vi nhung tốt thì chúng ta hấp thu được cái thức ăn để đi nuôi um, tế bào tốt thì khi tế bào chúng ta được nuôi dưỡng tốt thì chúng ta uh, được khỏe mạnh à. và bài thứ ba uh, là dinh dưỡng tế bào đến đây đã hết xin hẹn gặp lại à, các bạn ở những cái video sau tiếp theo những cái bài về chủ đề dinh dưỡng 456 và xin chào ạ à.